Xin chào tất cả anh em đã đến với xem kèo bóng là có tiền của mình nhá à, Đã hai tuần rồi mình có không lên ờ, được video cho anh em vì lý do là ờ, kênh của mình uh, bị uh, dính vi phạm bẩn uh, vi phạm quy tắc cộng đồng Mình cũng không biết là vi phạm ở chỗ nào cũng như là dính cái gì cả Tuy nhiên thì nói chung là không thể kháng được Và đã bị khóa mõm hai tuần nay thì bây giờ là mình sẽ quay trở lại với anh em đây Và tiếp tục với những trận đấu ở World Cup anh em nhé Ngày hôm qua thì không biết rằng anh em đầu tư như thế nào nhỉ Ngày hôm qua thì uh, trong nhóm của mình thì anh em chúng ta bú full thôi Với những má kèo của Argentina Đấy <clears throat> ờ, Chúc mừng tất cả anh em trong nhóm này Ngày hôm qua chúng ta đó là đi Argentina 0.5 uh, ờ, Tài 0.5 hiệp 1 cũng như là tài trận 1.75 Và tiếp đó là Argentina đồng banh hiệp 1 Và tài Tài thẻ anh em nhé Tài thẻ 3 và tiếp đến đó là cũng nhồi thêm tiếp đó là cái tài 3 Và tài 2.75 ở hiệp 2 Thì anh em chúng ta vú được nửa tiền thôi Đấy còn cái kèo tài 3 thì anh em chúng ta hòa cũng khá là đen khi mà Argentina họ cũng chỉ ghi được có thêm một bàn thắng nữa cũng như là Croatia họ không có thêm được bàn thắng nào để rút ngắn tỷ số cả rồi tiếp đến uh, ngày hôm qua nữa là chúng ta còn chiến thắng được với kèo Arsenal nữa nhờ đây, ngày hôm qua trận đấu giữa Arsenal nữa anh em Trận đấu giữa Arsenal và AC Milan Thì mình có đi cho anh em đi đó là Arsenal chấp 0.5 Trận đấu giao hữu thôi Đấy Thì ngày nào cũng có uh, trận đấu cũng như là cũng có kèo để cho anh em chơi ừ, Mặc dù là mình không lên cho lên kênh cho anh em Nhưng mà những anh em trong nhóm thì tất nhiên là vẫn cứ chơi đều Ngày nào cũng sẽ có một số những mã kèo hấp dẫn để mình có thể đẩy lên cho anh em nếu như mà mình chơi Đấy rồi quay trở lại với vấn đề chính ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với trận đấu đó là giữa Pháp và Maroc Hiện tại chúng ta có thể nhìn qua về những kèo chấp Đây Mình có nốt lại cho anh em rồi à, Pháp hiện tại kèo chấp đang là 0.1 anh em nhé Chờ mình tí nào à, Xin lỗi anh em Chờ mình tí Đây Hiện tại Pháp kèo handicap đang là Pháp chấp 1 Maroc. Đấy, chấp 1 hòa. Tuy nhiên thì mình nghĩ rằng là với cái kèo chấp này thì nó khá là cao so với mình, khá là sâu. Với một trận đấu quan trọng cũng như là vào vòng bán kết như thế này rồi và chúng ta cũng đã biết rằng là Maroc họ uh, chơi chiêu với cả Tây Ban Nha cũng như là Bồ Đào Nha họ áp dụng chiến thuật hay như thế nào đúng không? Loại được cả Bồ Đào Nha cũng như là Tây Ban Nha một cách thật sự là thuyết phục mình phải gọi là thuyết phục anh em ạ không phải rằng là một đội bóng ở ờ, cửa dưới họ chơi phòng thủ và để cho các đội bóng khác lấn lướt về mặt lối chơi nhưng mà lại giành chiến thắng thì ờ, đừng có nghĩ là may mắn anh em nhé mà phải gọi là họ có một chiến thuật rất là tốt thì mới có thể nào mà giữ vững được cái hàng phòng thủ như vậy trước một sức mạnh tấn công của Tây Ban Nha cũng như là Bồ Nha. Tuy nhiên trận đấu của Maroc thì mình nói rằng là cái chiến thắng của Maroc 1-0 ấy, cái bàn thắng của Maroc thôi mình chỉ tính riêng bàn thắng của Maroc thôi thì thật sự mà nói là Maroc rất là may mắn khi mà cũng không thể nào mà bảo là may mắn hoàn toàn được nhưng mà cũng có một chút may mắn ở đấy khi mà à, thủ môn Diogo Costa cũng như là hậu vệ Ruben Dias đã mắc sai lầm và tất nhiên rằng là Maroc đã họ đã lợi dụng cơ hội đó để trừng phạt Bồ Đào Nha cũng như là giành chiến thắng uh, trước Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 nhưng mà không không thể nào phủ nhận được rằng là cái bản lĩnh của Maroc cũng như là cái hàng phòng ngự của Maroc họ chơi hay như thế nào quay trở lại với Pháp ờ, Pháp trận đấu trước họ loại Anh mình nghĩ rằng là rất thuyết phục với như nào về mặt tấn công thôi rất đa dạng từ đánh đầu cho đến đan đập cho đến là tổ chức lối chơi rất là tốt đúng không từ trung lộ cho đến hai bên biên Mặc dù là trận đấu đấy thì à, cầu thủ mà trước trận đấu người ta nghĩ rằng là sẽ uh, quan trọng vào lối chơi của Pháp đó là Mbappe thì không thể được nhiều. Tuy nhiên không không phải là Mbappe không thể được nhiều mà sự xuất hiện của xuất hiện của anh ở trên sân cũng như là cái việc mà những đường bóng uh, dê dắt hay là tất cả uh, mọi việc mà Mbappe làm đã có thể là thu hút được hàng phòng ngự của Anh rồi đúng không? Cái sự xuất hiện của Mbappe họ cũng đã có ít nhiều tác động đến những bàn thắng và cũng như là giúp cho Pháp có một lối chơi tốt hơn trước Anh. Tuy nhiên thì Pháp cũng có một số những lỗ hồng là đó là gì? Sự non nớt, sự non nớt từ uh, ờ, Tramani cũng như là uh, những cái lỗi không đáng có ở buổi học ngoại dẫn đến hai quả pen dành cho anh đấy nói đi thì nói lại đúng không chúng ta cũng có thể thấy được rằng là pháp họ cũng có những sơ hở đó là gì họ có một đội hình trẻ uh, có nhiều cầu thủ trẻ và kỹ thuật cũng có uh, những cá nhân tốt tuy nhiên đó cũng là điểm yếu khi mà tất nhiên rồi những cầu thủ trẻ thì họ không có kinh nghiệm nhiều như kiểu Tramini uh, ờ, trận vừa rồi anh cũng có một bàn thắng uh, của cá nhân phải gọi là cái khoảng cách cá nhân anh em khoảng cách từ cá nhân đúng không khoảng cách uh, của cá nhân tạo nên một siêu phẩm tuy nhiên thì sau đó thì chính Tramini lại là cầu thủ gây ra quả phạt penalty của anh dành cho anh đấy nên là chúng ta không phải rằng là có thể đặt niềm tin vào đội bóng mạnh là được anh em nhé. Vì sao? Với những gì mà Maroc đã thể hiện cho chúng ta thì chúng ta có thể thấy rằng là Maroc họ biết cách lợi dụng cũng như là trừng phạt triệt để những sai phạm của các đội bóng như thế nào rồi đúng không? Và tất nhiên rồi trận đấu này cái kèo chấp thì 0.1 ờ, này thì mình nghĩ là hơi sâu anh em chúng ta có thể đi kèo pháp 0.5 cả trận cũng được được chưa à, mình vẫn hy vọng là pháp sẽ giải quyết Madoc vào 90 phút tuy nhiên là 90 phút ở uh, tuy nhiên thì ở 45 phút đầu tiên thì cũng chưa chắc đâu chưa chắc là pháp có thể ghi được bàn thắng vào lưới Maroc đâu mà có thể rằng là mình đang hy vọng vào một cái sai lầm nào đấy của Pháp và Maroc có bàn thắng ở hiệp 1 cũng nên Đấy, anh em chúng ta có thể đi kèo đó là Maroc hiệp 1 cũng như là tài hiệp 1 cũng được anh em nhé à, nói chung là cái tài này mình nghĩ rằng là 0.75 thì cũng hơi cao thì cái đợi uh, khoảng tầm 50 phút kèo hạ xuống 0.5 thì anh em chúng ta đi cũng sẽ là ok hơn đúng không và tiếp đến như mình cũng uh, nói luôn uh, giữa Maroc những gì mà Varrock đã thể hiện uh, khi đối đầu với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha anh em chúng ta có thể thấy rồi một lối chơi phòng thủ và tất nhiên khi mà Maroc phòng thủ và Pháp tấn công như thế này thì anh em chúng ta có thể đặt niềm tin vào các chỉ số phụ như là phạt góc này đấy thì chúng ta sẽ dựa và sẽ đặt niềm tin vào những cái kèo Pháp chấp góc hiện tại đang là uh, ờ, 3.75 cũng như là 3.5 thì đi 3.5 cũng được đi 3.5 đi cho nó hợp lý cho nó dễ nhìn sau đó là 1.5 anh em nhé đấy 1.5 1 và tài góc là 4 mình nghĩ rằng là tài góc cũng khá là hợp lý khi mà Pháp chưa có bàn thắng khi nào mà Pháp chưa có bàn thắng thì mình nghĩ rằng cái góc nó sẽ nổ nhiều đó và tiếp đến đó là một kèo nữa đó là kèo thẻ ở trong đội hình của Pháp có khá là nhiều những cầu thủ có thể lấy thẻ được từ đối thủ ví dụ như là Mbappe, Antoine Griezmann và Dembele đấy ba cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cũng như là có cái thiên hướng lấy thẻ lấy thẻ rất tốt anh em nhá lấy thẻ rất tốt đặc biệt là Mbappe và Antoine Griezmann đấy hai cầu thủ này là hai cầu thủ lấy thẻ rất tốt của Pháp từ đối thủ nên là anh em chúng ta có thể đặt một chút tiếp niềm tin vào cái kèo thẻ ờ, Maroc hiệp 1 0.25 cũng như là một kèo 0.25 này vì sao mình lại cho anh em kèo 0.25 không phải là 0.5 vì có thể rằng là hiệp 1 ờ, Pháp sẽ chơi theo kiểu là cầm chừng cũng như là dò xét đối thủ trước sau đó hiệp 2 mới tấn công thì thể nó sẽ chưa chắc đã nổ tuy nhiên thì nếu mà nổ thì được mà không nổ thì anh em chúng ta cùng lắm thì mất nửa tiền thôi đấy nó hợp lý không nó hợp lý hơn so với việc là anh em chúng ta mất nửa tiền mà cũng chưa biết rằng là trước trận đấu này chúng ta cũng không thể nhận định được rằng là cầu thủ sẽ như thế nào cả thì nếu như mà với anh em nào mà đi trước trận thì anh em chúng ta có thể đi theo những cái kèo gợi ý này của mình hoặc là anh em có thể đánh ngược lại đó tùy quyền quyết định của anh em trên hay dưới tài xỉu thì vẫn là quyền quyết định của anh em thôi còn thật sự với lời khuyên của mình thì mình nghĩ rằng anh em chúng ta nên chơi running là ok nhất chúng ta có thể biết rồi kèo ở World Cup này rất là khó chơi đúng không rất nhiều trận đấu anh em chúng ta chết rồi không phải là uh, mình uh, nói điều chứ chắc là cũng phải có uh, ông là đến trận uh, Argentina chắc là cũng vẫn một chút đúng không cái kiểu mà anh em chúng ta thua quá nhiều này sau đến cái lúc mà trận đấu mà có thể chiến thắng được thì anh em chúng ta lại rén mình hiểu cái cái cái cảm giác đấy đấy mình cũng đã vớt một thằng em như thế rồi ở trong nhóm rồi đấy kiểu nó âm quá nhiều đến lúc những cái trận đấu Ờ, có thể dễ dàng chiến thắng thêm em chắc em ờ, vào nửa thôi em cũng không dám nhiều bây giờ em sợ lắm rồi em sợ mất thêm đấy đúng không đấy, rất khó để anh em chúng ta có thể nào mà đầu tư một cách uh, ổn định ở những trận đấu khi mà anh em chúng ta đã thua lỗ quá nhiều như mình cũng nói rồi chơi giải trí thôi uh, nuôi dưỡng đam mê của chúng ta là chủ yếu chứ mà anh em cứ đòi dỡ nhà người ta về làm chuộng lợn thì nói thật là đến mùa quýt anh em ạ không có đâu không đấu được với họ đâu đấy thể hiện làm gì đúng không chúng ta chả thể hiện cái tôi làm gì cả mà chúng ta cần cái gì cần tiền thế thôi đó đó là những gì mà mình muốn uh, chia sẻ với anh em nhé còn bây giờ thì hẹn gặp anh em và những video nhận định cũng như là xoay kèo tiếp theo của mình